2019 anh chị em nhá Trước màn hình của chúng ta đây là cái bảng kết quả sổ số, số mở thưởng ngày hôm nay Thì ngày hôm nay à, sổ số, số miền Bắc mở thưởng chúng ta giải đặc biệt có bộ dạng là 25362, 62 càng 3 chạm và bộ 12 cho chúng ta Và có tổng 8 về tổng 8 chúng ta anh chị em nhá Tổng 8 như ngày vừa đây à, ra rất là đều đúng không ạ Còn về lô thì trong bảng lô ngày hôm nay à, số số cũng đã sổ đều cho chúng ta rồi đúng không ạ không có đồng nào bị cầm và con lô hai nháy thì có con lô 40 và 45 về hai nháy anh chị em nhá 40 45 về hai nháy và đặc biệt chú ý có con lô 82 trong Zalo chúng ta đã ăn được con 82 ba nháy anh chị em nhá về bờ về bờ uh, cho chúng ta những anh chị em là uh, vào vào bờ ngày hôm nay với con lô 82 lịch sử đi vào lịch sử đúng không ạ thì ngày hồi hôm nay à, vì lý cái lý do bảo mật cũng như là đàm phán để à, à, lấy những cái tin nhắn ở trong à, Zalo cho anh chị em à, mắt thấy tai nghe không anh chị em lại bảo mình nói phép thì à, mình không được đàm phán được cũng như là không à, lấy được cái à, Zalo à, của hội đồng chốt số nên là mình không thể nào lên à, đưa lên cho anh chị em mắt thấy tai nghe được thì ngày mai mình sẽ à, đàm phán lại với hội đồng chốt số cũng như là những anh em tham khảo số sẽ lấy cái bảng chốt số cho anh chị em à, mở lên cho anh chị em được thấy rõ mắt thấy tai nghe anh chị em nhá thì tôi xin chúc mừng những anh em ở trong Zalo đã tham khảo được con số 832 ngày hôm nay vào bờ an toàn đúng không ạ? không luyên thuyên dài dòng nữa chúng ta sẽ chuyển ngay à, qua cái bảng chốt số dự đoán cho ngày hôm sau ngày 25 tháng 8 2019 anh chị em nhá đây là cái bảng chốt số dự đoán cho ngày 25 tháng 8 2019 của kênh soi cầu XSMB 286 anh chị em tham khảo nha thì à, giới thiệu một chút về Zalo của kênh soi cầu XSMB 286 Chúng tôi có lấy số Zalo 033 88 600 và 72 làm số Zalo chốt số cho anh chị em tham khảo anh chị em nha. Anh chị em loan cầu bí số cần những con số chuẩn chỉ và chính xác nhất để vào bờ hàng ngày thì có thể kết bạn vào số Zalo của chúng tôi đây 033 88 600 72 anh chị em nha. Chốt là nổ, chốt là nổ anh chị em nha vào bờ rất nhiều anh chị em ngày hôm nay đã vào bờ đã vào bờ thành công với con số 82 lịch sử đi vào lịch sử đi vào lòng người anh chị em nhá thì sau đây mình xin được chốt đưa ra mắt chốt cho anh chị em vào ngày mai anh chị em tham khảo vào ngày mai anh chị em nhá thì ở đây mình sẽ bắt cho anh chị em con độc thủ lô là con 44 anh chị em độc thủ lô 44 anh chị em nhá 44 Chữ đoán ngày mai rất là đẹp Anh chị em tham khảo xem thế nào Trùng máu thì chơi còn không trùng máu thì Chúng ta chỉ dừng ở mức độ tham khảo thôi anh chị em nhé Vâng, đây là con lô 44 độc thủ của chúng ta Còn về bệnh thủ thì chúng tôi chốt cho anh chị em con lô kiếp bằng 99 anh chị em nha Anh chị em có thể tham khảo trùng máu thì chơi còn không trùng máu thì chúng ta chỉ dừng ở mức độ tham khảo thôi anh chị em nhé thì cá nhân tôi à, sơ cầu và chốt số thì thấy hai con lô này rất là đẹp cho ngày mai nên là đưa lên cho anh chị em tham khảo anh chị em trùng máu thì chơi còn không trùng máu thì chỉ dừng ở mức độ tham khảo thôi không ai ép buộc anh chị em và không ai khuyến khích anh chị em lấy những con số của chúng tôi à, để chơi to đánh lớn chúng tôi điều mà chúng tôi luôn luôn luôn luôn nhắc nhở anh chị em rằng những con số trong video chỉ mang tính chất tham khảo nên là có về hay không về thì à, anh chị em kết thì anh chị em chỉ nên chơi ở mức độ giao lưu văn nghệ trà chanh cà phê đá thôi anh chị em nhá đánh to đánh lớn cần những con số chuẩn chỉ chính xác thì anh chị em có thể kết bạn qua số Zalo của chúng tôi đây 033 88 600 và 72 chúng tôi sẽ đưa anh chị em vào bờ neo đậu hạ an toàn anh chị em nhé và sau đây tôi xin chốt cho anh chị em trên hai vào ngày mai anh chị em tham khảo 99 và 74 vào ngày mai anh chị em nhé 99 và 74 liệu ngày mai có làm nên lịch sử cho anh chị em không? Và sen 3 của chúng ta đây thì à, tôi bắt cho anh chị em con 74 99 và 05 anh chị em tham khảo cho em thế nào nhá. Còn kết quả có về hay không thì ngày mai khi sổ số miền Bắc sổ ra chúng ta thì chúng ta sẽ được biết đúng không ạ còn về chạm đề thì à, tôi xin bắt cho anh chị em chạm vào đề vào ngày mai là chậm khân và chậm bảy anh chị em nhá lô kép và lót lô kép lô kép báo rất là đẹp anh chị em nhá lô kép cuối tuần rồi à, lô kép thường rất là hay về anh chị em đặc biệt lưu tâm đến lô kép anh chị em nhá câu của chúng tôi cúc báo rất là nhiều cầu về lô kép vào ngày mai anh chị em đặc biệt lưu tâm đến lô kép vào ngày mai và trong đó có con lô không không rất là đẹp anh chị em nha không không lô kép không không rất là đẹp cho ngày mai đây đây là dàn đề kết của kênh soi cầu XSMB anh chị em có thể tham khảo 00 0804 và 10 cùng à, hai cặp song thủ 4774 và 0550 liệu tám con số này có làm nên lịch sử cho anh chị em chiến thắng vào ngày mai không thì anh chị em cùng à, mình chờ đón cái kết quả số số mở thưởng vào ngày mai chúng ta sẽ cùng à, nhau chờ đón cái kết quả số số mở thưởng miền Bắc ngày 25 tháng 8 2019 anh chị em nhá. Theo video mình đăng tải đến đây thì xin phép được kết thúc. Rất mong anh chị em vào xem video nhớ ấn like cũng như đăng ký và comment cái ý kiến đóng góp cũng như là những con số anh chị em cảm thấy kết và à, có những cái câu kèo chia sẻ cho anh chị em à, đến rộng rãi những anh chị em khác thì anh chị em có thể kết bạn và à, xin lỗi anh chị em có thể à, nhận xét và bình luận comment ở bên dưới phần à, mô tả video anh chém nha thì video mình đăng tải đến đây là kết thúc rất mong anh chị em à, ủng hộ kênh soi cầu XSMB 286 bằng cách nhấn like đăng ký khi xem video và đăng ký để không bỏ lỡ những video soi cầu tiếp theo anh chị em nha Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào ngày mai